trang điểm ha trang điểm cho cô dâu và có một cái tiệm uh, nổi tiếng biên hòa có một cô <laughs> dạ bỏ đấy lên ờ tứng kìa này đẹp trai thế mà áo kẻ sao thì hai em đẹp mình phải đẹp thôi chứ sao dạ cảm ơn tứng <laughs> ok ok à chuẩn bị đầy đủ rồi dạ chuẩn bị đầy đủ hết rồi quá đẹp <laughs> cái này Ủa, là anh việt đâu chú ờ, anh việt đâu anh việt đâu cho cho tí cho vậy hả cho, cho tí à chú nói ha nói cái gì <laughs> đây là chú toản cực kỳ nhiệt tình luôn đó thì à, mặc dù là à, tuấn cũng à, dạ tuổi đã cao rồi nhưng mà rất là coi trẻ trung rất trẻ trung kệ kệ kệ <laughs> tự nhiên làm về đi đó thì chú thì uh, cũng quen biết rất là nhiều những bạn bán hàng nhưng mà cuối cùng là chú uh, quyết định ủng hộ duy ủng hộ anh duy <laughs> Đấy, một cách xuất sắc nhất hai tháng nữa sẽ cho nó sẽ mua cho anh cái c 300 nhớ nha có clip quay lại đó có quay phim lại đó nha có những quay phim đó, lại quay phim lại đó hai tháng nữa đúng hai tháng lắm. nữa rất hạnh phúc được đến với phố mỹ hưng ừ, dạ mà được anh duy là người là người ờ, dẫn đường đến đây con gái thứ hai là nó lấy sớm dạ ờ, nhưng mà nó lại vừa mua miếng đất mất ừ, mấy, tỷ rồi, rồi thôi hai tháng nữa cũng được hai tháng nữa cô là chưa có xe chưa có xe thôi chồng toàn đi xe dạ. nó cấp cao đi xe yên tâm vô vô tư đi. Còn Thật sung sướng được đến Phú Mỹ Hưng này là rất hạnh phúc rồi. Gia đình ờ, thay mặt gia đình là cảm ơn chương trình Phú Mỹ Hưng. Con dạ. ấy có cái ca ba đen rồi. Dạ. Cũng lại muốn thay cái này. Dạ. Chưa biết đâu được theo, còn theo cái năm mươi cơ đấy vậy cho nên là, là, là... À, Di mời cả nhà mình vào, vâng, à, vâng. vào đây chụp hình nha vào đây cho anh quay phim đại gia đình mình đi đứng một hàng để quay ờ, gia đình đi dạ. rồi anh chụp hình nhá châm vào đây đi con vào vào đây vào chỗ này đâu hoàng dạ. à, chắc tuấn, mình tuấn tí tuấn ôm hoa à, Di à, xin à, đại diện cho công ty ha gửi lời cảm ơn tới à, hai bạn Tuấn à, rất là nhiều bởi vì là dạ, trong thời gian qua cũng như là cũng đã tin tưởng cũng như là support đi rất là nhiều đó và mặc dù là có rất là nhiều những bạn khác tách khe coi như là gọi điện cho hai bạn Tuấn rất là nhiều nhưng mà cuối cùng à, Tuấn vẫn quyết định à, ủng hộ Duy ha à, một lần nữa thì à, rất là trân trọng cảm ơn dạ. Tuấn em cảm ơn anh dạ, dạ. cảm ơn anh rất là nhiều <laughs> ok giờ dạ, con xin mời cả nhà chú vào cho hình nha dạ. dạ con gái bác đấy <laughs> bữa nay mới gặp chị luôn nói út dạ gái út nào để cho anh chụp đi đứng con con chụp kiểu gì con chụp đi dạ. chụp đi các bác cho chụp vậy à, thôi nhỉ? chụp hình đi chụp hình cả nhà mình chụp, chụp hình đi, đi. cả nhà mình đi. đi đứng này đi xong bắt đầu là tuấn tí chụp riêng đi chị chụp dạ cả nhà mình chụp một một tấm đi đưa gái cầm gì bác mày sẽ cầm hoa cho bác chú đứng sát vô xíu rồi. một hai ba nhìn chú còn phong độ lắm nha Vòng gồm, chúng cái vòng gồm Đúng gọi là Lên bánh kiểu này Đây, chụp lên bạn, bên em Bóng bóng trang trí đẹp hết chụp hình cho tấn Tuấn thích ở đây tí để tâm lấy cái chữ ờ, ở cái đầu xe bản số hai bạn này ờ, thời trang quá chú ha đúng đúng làm bên thời trang luôn ha đúng, đúng. chú xoay nhẹ một cái chú Lắc. xoay nhẹ một cái đúng rồi rồi lắc dưới lên bố đó đúng lắc rồi xoay nhẹ lên cái chú xoay đúng rồi xoay cái nút bằng rồi từ từ từ từ từ từ nó gần ra là chú đẩy cái tay nhẹ lên cái là nó bắn lên thôi đúng rồi lắc rồi đó chuẩn bị đó một hai <laughs> chị nói vậy <laughs> rồi rồi ô được rồi được rồi rồi đã khác lạnh. đây tôi cho anh hai cái nữa chừng đó con mời cô chú ăn bánh nha cô chú cứ ừ. tự nhiên rồi con sẽ um, hướng dẫn xe rồi rồi chắc là chú chạy nhiều hả hay là tuấn chạy nhiều chạy chú chạy nhiều chú chạy nhiều đúng không phải học đấy hai tài ba tài chứ dạ tôi lái xe hết <laughs> dạ không anh chỉ cho cho bố đi còn anh đi. tự, tự anh coi được ok nhà. rồi okay. rồi, rồi mất thật ra là coi cái <laughs> coi dạ, cái anh thì nhanh mà ừ. anh thì nhanh mà anh chỉ là tôi khi lùi vào cái chỗ là nhỏ thôi cái xe này không có phanh phát là ấy không cần phanh tay dừng là nó dừng hẳn nó không cần đấy à cái phanh tay ấy, nó thường có có phanh tay phanh tay nó tự động rồi là, là dừng là coi như là, là dạ. thay phanh tay luôn à? dạ ra xuống mo phát là phanh tay luôn dạ không đi xuống chú mở cửa phanh tay dạ dạ chú có tập thể dục luôn chú có bởi vì nhìn tướng chú ngon chứ chú có tập thể dục một ngày một tiếng đúng rồi bởi số bán trông cứ như thanh niên chú năng động ừ. nhanh nhanh nhẹn quá. không từ ngày nhỏ chú ở bên ờ, quân đội ra mà chứ đâu phải thường đâu đúng không chứ cô bác phòng vẫn chiến đấu chiến đấu mà giờ kêu chú ra cầm súng rồi bắn súng rồi được không chiến vẫn bình thường bắn súng đồ ngon lành 4 giờ là dậy cầm súng là chạy là là là cũng không thua ai luôn hả chú ha thanh niên là có chắc không bằng chú không <laughs> bọn kia nó giỏi quay cái này mình về có xem được không dạ xem được cái này là trên clip này luôn à dạ đăng lên uh, ờ, tivi luôn mà đăng TV nhưng chơi chơi chơi này mình muốn uh, cái này để chú đâu cần cái này chỉ tải vô con cứ đăng lên mạng chú lên mạng coi thôi à, nhưng mà cái này xấu mà. cái này là để chép nhạc vô chép à, nhạc vô để nghe nhạc, nhạc rồi thôi mình ờ, đưa cho bên uh... dạ chú thích nhạc gì đó chú ra ngoài thế giới động hay gì đó hoặc là nói anh việt á tải vô cho chú vô đây chú thích nhạc gì ở nhà đó tải vô đây rồi lên xe nghe chú chỉ nhạc hoặc là bây giờ nghe nhạc trên mạng online hết rồi không cái này là để chết chết nhạc thôi chép nhạc thôi hồi xưa anh thấy hát đĩa không bây giờ nó bỏ đĩa đâu có hát đĩa nữa rồi xong rồi chép nhạc cho usb rồi bây giờ nghe online hết rồi nghe online hết rồi được mấy cái móc này dạ một cái usb thôi không, cái đó USB khóa là mấy cái dạ hai cái ở trên cái này không quá chìa khóa biết rồi nhưng mà biết rồi, chìa khóa được hai cái hả dạ và đây giúp đi phải chờ chú về vì về được hay là dạ không con cho xe chở về cho cô đây nhưng mà ừ, anh phải ngồi xe để biết chỗ chứ ờ dễ lắm con chỉ mà anh đi thôi con không về à con không về à. con xíu nữa con phải có về việc rồi tại vì con tính là buổi sáng ờ, cô tới sớm con giao cho cô con chàng là con tính đi luôn á ừ. nhưng mà buổi chiều con lại có hẹn đến ờ, chỗ ờ, đường rẽ vào chợ anh chờ tôi đấy ờ, dẫn con vào. chỉ con chỉ ngay Amata là xong rồi rồi dạ, đi Amata dạ. tôi dẫn vào dạ lại lần nữa xem những cái hàng tặng những tất cả các thứ nào đi xem đây đây đi, đi đây con chỉ cho chú từ từ từ từ từ từ rồi hư phim luôn <laughs> từ từ từ từ qua đây đứng qua đây đứng chút à. ở trong đây là có cái hộp quà nãy chú coi hết rồi ừ. đúng không ừ. còn hai cái dây này là hai cái dây để chú sạc điện thoại nè à rồi à cái này là cái gì đây? còn cái này là cái túi y tế cái này là cái túi da cái túi da để chú uh, mai mốt để cặp vẹt xe để giấy tờ xe rồi vô đây ha còn sách hướng dẫn sử dụng thì nó nằm ở đây ừ, còn cái này là cái gì cái này lưới để dằn đồ lại nó giống như cái này nè đồ mà chú để như thế này chạy nó bật bật bật lên thì cái này dằn lại ở đây có thay lốp sơ cua đâu mà không dạ không có phụ tùng gì ở đây hết chỉ có mỗi cái vỏ để đồ thôi còn dưới này là trống hả chú ha ừ. vậy thôi đó, okay. đầy đủ hết chú bỏ nó xuống đó đóng bấm không không không không không đây đây đây đôi no no no chú bấm à, đây không được đóng rồi đây của chú đây ừ đó hai cái chìa hai cái chìa khóa chú chú bấm nút này là khóa cửa nè ừ. ha chú bấm cái nút này là mở mở cửa biết trước mở không dạ rồi à, còn cái nút cuối cùng là để đóng mở cớp à. đóng mở cớp ừ. à. bấm giữ là đóng bấm giữ là mở à. vậy thôi à, rồi qua, đóng rồi. qua đây con chỉ chú đổ xăng cái này là để ờ, lắp ờ, điện thoại đây đổ xăng này chú chỉ cần gọi là ấn nhẹ vào ấn vô ừ, là nó sẽ mở ra nhưng mà khi mà chú lóc cửa xe khóa cửa xe thì nó sẽ khóa luôn à. à. khi mình bấm mở thì bấm vô đây mở à, phải bấm mở đây đúng không ok hai thì bấm mở phát đây dạ à, còn nếu mà chú chở em bé mấy đứa nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ha chú ừ. phải cho nó ngồi sau hoặc khóa cho em là kéo lên à, à, à, à thì à, ở trong mấy đứa nhỏ nó không có mở cửa được ha đúng rồi, rồi. à dạ ừ, ừ vậy thôi còn bên trong xe chú qua bên kia ngồi đi con chỉ chú ờ, sử dụng xe bên trong dạ Không chú chú phải đạp thắng chú mới khởi động được à, và thứ hai nữa là phải đạp phanh mới vào số được à phải đạp phanh này mới vào số được dạ đúng rồi đạp phanh mới vào số được ha rồi đó con sẽ chỉ chú lại cái cần số xe ừ. cần số xe là khi chú đạp thắng chú kéo xuống là D là chạy tới cái này là chạy đúng không không cái đó là mới là số N thôi chú gạt nhẹ là N thôi chú phải gạt mạnh xuống là nó mới chạy đó chạy rồi đó nha ờ, ờ. chú gạt mạnh lên là lùi đó rồi chú bấm vô là b giùm con rồi xong là đứng im đậu xe đứng im à, đậu ấn vào là đứng im ấn vào để đứng im vậy thôi vậy bây giờ đi vào cái đường nhỏ vào, cái camera. đường nhỏ thì có camera nó hiện lên cho chú Đúng. tự động luôn ví dụ Đúng chỗ đó nó chật chội quá thì nó sẽ tự động hiện lên cho chú còn không á thì chú muốn tự động chú muốn không muốn tự động chú muốn chủ động luôn thì chú bấm vào cái nút này tại vì bây giờ cấp sao đang mở cho nên là chú không có thấy được ừ. thì tự động vô trong khu vực hẹp nó tự động bật lên nó cảnh báo cho chú nó kêu tít tít tít nó báo những cái vật cản ở xung quanh cái nó xe xung quanh luôn dạ nó báo trên đây cái khi nào mà dừng là nó sao ví dụ vướng ờ, thì nó báo lên cho chú nó màu đỏ à, màu nó đỏ báo màu dừng. đỏ là gần quá rồi phải dừng lại mình phải dừng xe lại dạ. chứ nó không tự động được dạ không ừ. chú phải dừng nó không có tự động dừng cho chú đâu nha có nghĩa là hai bên này đúng không hai bên phía trước phía sau đỏ và phát là phải dừng lại dạ rồi ok có giùm con đèn thì nó tự động ừ. đèn của chú là ban đêm ban ngày tự động làm việc mình khỏi cần nhớ không cần nhớ khỏi cần nhớ ừ. đi qua hầm thủ thêm bật đèn lên cho chú khỏi cần nhớ ừ. chú nhiều khi giờ chú có quên không không quên không quên không quên phải không quên, ok đó nhưng mà cái này nó nó nó nó nhắc chú ví dụ quên mở đèn gì đó ý như vậy ừ đó quên mở đèn gì đó thì cái này nó không cần quên nữa ừ. nó sẽ bật lên cho chú hết ừ. rồi gạt mưa cũng vậy tự động luôn ừ. nha nè chú để ở nấc số 1 hoặc nấc số 2 là nó sẽ gạt đúng rồi chú xây lên hai nấc đầu tiên là nó sẽ gạt tự động cứ để như vậy cứ để như vậy là mưa xuống nó gạt cho chú à, à. nha còn không mưa thì nó không gạt còn chú bấm vô đầu cái nút đầu là nó sẽ xịt xịt nước vừa kính à. nhưng mà chú đừng ấn ấn, ấn nó dơ xe nha dạ cảm ơn cô cảm ơn chú vậy nha cảm ơn cả anh quay phim dạ đúng rồi <laughs> chào khỏe chú nha vâng chúc anh khỏe chúc vâng, dạ. anh khỏe. dạ vừa rồi thì Di đã giao xe cho cả nhà của ờ, chú Tỏn xong rồi các bạn đó thì ờ, cô chú coi như là các bạn thấy ha rất là dễ thương cũng như là ừ, rất là giản dị luôn đó thì ờ, khi mà liên lạc làm việc với Duy với các bạn là mặc dù là Tuấn cũng có quen trong cái mối quan hệ của Tuấn những cái bạn bán xe rất là nhiều nhưng mà chú nói với lại Tuấn á, là ủng hộ cho Di đó chỉ ủng hộ cho Di thôi đó và khi mà làm việc với cô chú cũng như là cả nhà thì Di uh, uh, coi như là rất là yên tâm luôn các bạn rất yên tâm yên tâm ở đây là là uh, cô chú nói ủng hộ Di là coi như là cô chú ủng hộ Di đó thì Di cứ việc làm coi như là hết sức thôi và cô cũng có chia sẻ là uh, <laughs> ờ, con mình coi Di giống như là một cái người nhà nữa đó cho nên là các bạn thấy rồi đó những khách hàng của mình uh, lúc nào cũng yêu thương cũng như là quý mến mình như vậy thì đó là một cái điều rất là thành công uh, dành cho Di của Di ha đó thì thôi bây giờ Di xin được phép kết thúc video tại đây đi uh,